đừng có gia trưởng quá không có khó tính quá trong các công việc không có xét nét quá đó ừ. à, phải biết quan tâm cho gia đình về đến nhà là phải người đàn ông của gia đình biết nấu ăn trời ơi em đòi hỏi nhiều quá hàng chi mà cứ là tìm được hai đứa làm gì thì làm chứ hai đứa là mở hàng đầu tiên cho cô á hai chị em sợ quá sao luôn trời đất ơi hello trời ơi xinh quá xinh lắm em thầy bói nói cũng không được quen người cùng quê hả nè nói chung là đẹp ngoài sức tưởng tượng của anh thì bạn thì anh anh anh muốn ai giữ nhưng mà em vẫn muốn em giữ hơn rồi hỏi rồi luôn tự hỏi tự trả lời luôn nóng mà anh có bao giờ anh đánh không không nóng là nói chung là anh ngủ à còn hay quá ta <laughs> mời bạn nữ bước ra sân khấu mời bạn nam mời đi bạn rồi mời bạn nữ giới thiệu về mình đi Dạ, à, đầu tiên thì em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào anh bên cạnh và chào quý vị khán giả. À, tên đầy đủ của em là Nguyễn Thị Hương, năm nay em 24, 27 tuổi. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Đồng Nai. Em sinh ra thì tại Nghệ An á. Bây giờ là em đang sống ở Đồng Nai dạ, luôn. Dạ, đúng rồi Đến chị. thành phố Hồ Chí Minh tham gia chương trình thôi. Dạ. Mời bạn trai giới thiệu. Xin chào uh, à, MC Quyền Linh và chị Cát Tường. Em à, tên đầy đủ là Quách Vững, Đến từ ờ, Đồng Nai Tên gì em? hồ Quách tên Vững gì ơi Cả à, Quách là tự là Vững vàng đúng không? Dạ đúng rồi. Quách Vững Em làm nghề gì? À, hiện tại thì em đang ờ, là thu gom rác đấy Ở đâu em? Làm việc ở đâu em? Dạ ở Đồng Nai chị ơi Đồng Nai luôn Công ty thu gom hay là cá nhân? Dạ công ty anh ơi Em làm ờ, cán bộ trong đó hả? Dạ em làm bên kỹ sư môi trường À kỹ sư môi trường Đã giới thiệu cái chữ kỹ sư đi không cái nghề này á những cái người mà đi thu gom rác cũng là đáng trân trọng dạ. hiểu không làm đẹp cho đời làm đẹp cho thành phố làm đẹp cho xã hội mà ờ, những lúc mình rảnh rỗi thì mình làm gì ờ, anh ờ, vẫn thường thường chủ nhật thì là ở nhà hoặc là đi vào đập thủy điện đi ăn câu cá rồi đi cà phê oh. bạn bè vậy là cũng có thời gian đi thư giãn ha điểm mạnh điểm yếu của em điểm mạnh thì nó ăn được còn mọi người thì không biết sao đó chứ em là em nấu được á còn ờ, làm việc nhà giỏi lắm việc nấu thì giỏi. được không biết ăn sao đúng không <laughs> à, việc phụ nữ làm việc nhà giỏi là được rồi dạ còn điểm yếu điểm yếu thì nói chuyện đôi khi hay bị cọc giống như là nói thiếu trụ vị vậy chị dạ rồi. bạn trai điểm mạnh điểm yếu em thấy ờ, điểm mạnh đấy là tính tình thì là thẳng thắn thật tha và là làm việc thì uh, dứt khoát điểm yếu của em thì uh, nhiều lúc là hay hay quên em là quê ở đâu gì vẫn dạ em à, quê ở nghệ an em à, vào à, lập nghiệp ở trong đây lâu chưa Dạ em vào lập nghiệp ở đây là được 6 năm rồi 6 năm rồi dạ. Về tình trường thì sao? Ngày trước thì có quen hai hai anh hai anh Thì anh đầu tiên là thời còn sinh viên á Và anh thứ hai thì quen được 2 năm Cũng xác định là đi đến hôn nhân rồi Hai bên gia đình đều nói chuyện hết rồi Nhưng mà do tự nhiên có người thứ ba vô thứ ba là thứ ba vô bên ảnh hay vô bên em vô bên ảnh á người thứ ba là người yêu cũ của ảnh luôn em trai em trải qua mấy mối tình rồi dạ em uh, trải qua hai mối tình mối tình cuối cùng thì là cũng kéo dài được uh, à, 4 năm năm 2015 thì là bạn gái em được nhận suất học bổng đi du học bên Nhật đấy và năm đấy thì là mẹ em uh, lâm bệnh nặng và qua đời nên là em nghĩ là mình ờ, sẽ phải ở lại Đã. Vâng. Dạ. mối tình nó tan vỡ từ đó luôn dạ vâng đúng rồi giờ thôi mình bỏ qua những mối tình đi chúng ta bắt đầu ờ, đến với ờ, cái mối tình này hy vọng nó sẽ là mối tình cuối cùng ha em trai à. định tìm một người yêu như thế nào em muốn tìm một người thiên về cái nét truyền thống này. truyền thống dạ vâng lo lắng cho gia đình và vâng. uh, chăm sóc Đây, em đáp ứng được con cái sau này bên đây bạn gái nói nhỏ với chị là à, em làm được đúng không dạ mình cũng mẫu không, truyền thống phụ nữ thì ai cũng làm được điều này hết trơn á em không thích người phụ nữ quá hiện đại ừ. không thích phụ nữ quá hiện đại và vâng. từ cái đó tính nay là bao nhiêu năm lý do tại sao em vẫn ế từ khi chia tay anh đó thì được 3 năm nhưng mà trong 3 năm đó thì cũng có quen một vài người chị dừng ở cái mức là tìm hiểu thôi lý do em khó tính quá hay là như thế nào thì cũng có bạn bè em thì cũng nhận xét là em khó em cũng đâu thấy em khó gì đâu Vậy em muốn tìm người bạn trai như thế nào nè ờ, đừng có gia trưởng quá không có khó tính quá trong các công việc không có xét nét quá đó ừ. à, phải biết quan tâm cho gia đình về đến nhà là phải người đàn ông của gia đình biết nấu ăn trời ơi em đòi hỏi nhiều quá hàng chi mà chưa tìm được em có đủ đáp ứng nhu cầu ờ, bên đó yêu cầu không em dạ cũng ờ, được 70% mươi phần trăm em bảy mươi phần trăm nhưng mà hồi nãy anh có nói là anh không có thích người phụ nữ gọi là quá hiện đại em có xăm một cái hình xăm nhỏ anh đâu, có đâu. chịu không đâu xăm cái gì để chị coi trước coi <laughs> xăm chỗ nào <laughs> mà tự nhiên em nói em truyền thống mà tự nhiên à, à có dạ, chút xíu à mà xăm cái cổ mà có chút xíu như cái ngôi sao thôi à. nhưng mà, mà tự nhiên tại sao em đi xăm cái hình xăm này động động lực nào không có động lực gì hết á tự nhiên rồi đó đi con bé làm chung với em á nó mở cái hình lên nó thấy đẹp quá nó kêu chị ơi chị đi đi cái hai chị em rủ nhau đi à. đến để hỏi thôi chứ chưa có ý định xăm hỏi thì thấy mắc quá thì đi về nhưng mà cái bà chủ tiệm xăm bà kêu chứ hai đứa làm gì thì làm chứ hai đứa là mở hàng đầu tiên cho cô á hai chị em sợ quá <laughs> xăm luôn trời đất ơi sợ ta đốt phong long đó sáng sớm thì sao đi muốn đi hỏi thăm không, ta đi chiều chiều mười hai giờ á chị vậy cái tiệm nó bị ế chuyện xăm ờ, cái ngôi sao của sao em trai dạ em nghĩ là không sao sao đâu vâng. chừng nào xăm cái đầu lâu mới có sao <laughs> dạ. ngôi sao có tí xíu à ừ mẫu người bạn trai ờ, sao em nói anh nghe coi sao anh coi coi được không màu màu người bạn gái cho anh ờ quên <laughs> bạn gái cao khoảng một m năm mươi trở lên mét năm mươi rồi được vui vẻ hòa đồng em chỉ chỉ cần thế thôi cần thế thôi hả dạ. vậy thì chắc chắn được rồi anh sẽ qua xem để coi ờ, hợp với đàn trai mình không nha dạ Hai. hello trời ơi xinh quá xinh lắm em có hay ghen không ghen thì cũng có nhưng mà tùy thôi ghen quá thì không có được đúng rồi à, em thích bạn trai phải sống giản dị nha không có đua đòi sống giản dị nha linh vậy đó như anh hả anh đơn giản thôi ngoại trai uh... không không không có bị hô không bị hói là được rồi còn cao thì cao hơn em đi để sau này đẻ con ra thì cũng cao hay quá biết canh ông mai về mới dám nói đừng hô đừng hói ông đứng đây mà nói là ông giận luôn chào kỹ sư dạ. nếu được thì chừng nào mình tiến tới hôn nhân kế hoạch thì là thứ nhất là sẽ nghe theo ờ, phía bạn gái gia đình bạn gái vâng nhưng mà còn lại với em thì là em đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng sẵn sàng là cái gì dạ tức là lúa thóc cái gì tiền tiền à tiền rồi tiền có lúa rồi nhà đó. cửa nhà à, cửa à, sao em thì, à, em mua đất ở dưới kia rồi chứ còn lại thì à, nhà thì chưa có có đất là được rồi có đất là có nhà dạ. yên tâm ờ, chủ yếu có lúa là được rồi được. <laughs> Dạ. bây giờ đó ngon à ngon á nha được á mình à, hỏi ý kiến người nhà sau đó mình à, hát câu giao lưu lấy tình cảm trước khi à, gặp mặt nhau được không Dạ được anh Rồi hỏi kiến người nhà cái đi Đội nhà trai đâu đưa tay lên coi Ồ oh, quá đông quá, quá đông Rồi à. xin mời đại diện ơi Vững thì là một người à, tự lập từ nhỏ Hoàn toàn tự lập không à, dựa vào bất cứ ai và kể cả gia đình Theo à, cá nhân anh thấy thì cô bạn rất là xinh xắn Ăn nói thì uh, lễ phép thì Hãy cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau cho nhiều hơn kỹ hơn để tiến đến hôn nhân Dạ cảm ơn anh em gái nay mình đi với ai dạ em đi với gì với lại bạn đi với gì? à, dạ chào gì? chào à, anh quỳnh linh chị cát tường à, cháu hương thì nói chung là hiền nhưng mà có một điều mà hồi nãy hương chưa nói đó là à, cái gì mà không ưng thì thể hiện luôn à, nói chung là tính hơi khó một chút à, mình đến đây là một cái duyên à, của chương trình tạo điều kiện cho chính kiến thì bạn là cháu Hương và bạn trai bên này. Rồi, cảm ơn gì. À, vẫn hát một uh, bài hát nào đó, một đoạn nào đó để tặng đàn gái đi Em ơi có phải ngoài trời đang mưa Em ơi có phải trời đã sang đông Mùa đông giá băng anh đang chờ Mùa đông ái ân anh đang tìm tìm màu áo gửi cho em ô hai mắt tình chợt buồn hay sao khi anh đã nguyện một đời yêu em dù cho nét môi son phai mờ dù cho mắt xanh kia hững hờ và dù năm tháng phôi pha hay quá rất là ngọt ngào bên đàn gái có đáp lại bài nào không dạ không không dạ có phải không <laughs> bây giờ Rồi, chúng ta giờ... chuẩn bị gặp mặt nhau nha oh. Oh. nào hai bạn gặp nhau đi thì uh, à, tặng em nhân ngày đầu gặp mặt người đây là cơ duyên lần đầu tiên hai bạn gặp nhau đó thời gian dành cho các bạn bắt đầu anh à, tên là Vững sinh năm 88 à, 88 năm nay là 30 30 hợp tuổi với em à, như anh nói là nếu mà tìm hiểu được á trong năm nay là anh cưới được chưa được em được hả trong năm nay tại vì mẹ em cũng hối em cưới lắm rồi và thời gian này mẹ cũng bệnh á nên à, muốn làm mẹ vui lòng thì nếu mà được thì năm nay cưới em thấy cũng được ờ, không vậy hai năm nữa mới cưới <laughs> tại em coi tuổi bói còn nói gì nữa không em nói luôn với ảnh đi dạ tại hồi hồi trước cũng một thời gian đi nghiện coi bói nên nên nên, nên cũng hơi kén đó à. dạ đẹp bói nói cũng không được quen người cùng quê hả Nên... <laughs> nay coi lại là cùng quê cũng lấy dạ, được dạ đổi đổi phong thủy rồi dạ, đó giờ dạ, để em tin anh quyền linh vậy <laughs> chuyện à, mình hẹn hò sao bây giờ à, lần đầu tiên mình cảm nhận về nhau thế nào các bạn em à, có mái tóc và nụ cười rất đẹp dạ em cảm ơn da trắng nói chung là đẹp ngoài sức tưởng tượng của anh nói chung là nhìn ảnh cũng có duyên nhưng mà hơi hơi ốm thôi nhưng mà chắc về nuôi mập được đúng rồi phụ nữ khéo tay nuôi là mập thôi chuyện tiền bạc con cái thì sao tiền bạc thì anh anh anh muốn ai giữ nhưng mà em vẫn muốn em giữ hơn rồi hỏi trả lời luôn tự ừ, hỏi tự trả lời luôn đàn ông làm nhà đàn bà làm cửa dạ anh có nóng tính không tính nhà anh thì nói chung là rất hiền nhưng mà có đôi lúc cũng nóng nóng mà anh có bao giờ anh đánh không không nóng là nói chung là anh ngủ à Ồ, hay quá ta <laughs> Tiền ảnh đưa cho em giữ rồi đó Dạ Nhưng mà thí dụ như bây giờ anh làm lương ra được 10 phần Thì em đưa lại cho ảnh bao nhiêu phần? hai phần thôi hai phần hai phần đủ không em? Đủ chứ chị Đủ không Nói em? chung là thì em... ờ, vợ cho bao nhiêu thì xài bấy nhiêu Trời ơi, sao cái cặp này nó giống như đầu từ kiếp trước có hẹn nhau vậy Bây giờ, là- bạn trai có một cái ờ, món quà định ờ, vẽ Ồ, để dạ tặng cho Trời ơi, tặng đi cô gái thời gian có hạn năm bốn ba hai một bắt đầu đúng không lên đây vẽ người ta mới tin mình là ông thầy đồ vẽ sẵn ở nhà cũng được người ta không tin quay phim nữa gửi lại chắc chữ ngủ quá hả chữ anh n rồi đó ngủ. anh n là chữ nhậu đó thấy chưa chữ h kìa anh n h a ừ, nhậu đó mà nhậu tổng kết là nhớ nhậu hết thời gian Ờ, à, có duyên gặp mặt ngày hôm nay thì hy vọng sau này à, từ ngày hôm nay thì mình sẽ luôn à, nhớ về nhau ờ, tặng em thôi bây giờ tặng quà cũng rồi tâm sự hết rồi bây giờ đến thời gian bấm nút bạn trai có muốn nói gì với bạn gái không trước khi quyết định thì à, gặp được em anh rất vui hy vọng là hai đứa mình sẽ tiến tới rồi hết thời gian rồi ừ. bây giờ thì chúng ta đã đặt tay vào nút bấm hãy đưa ra sự quyết định của mình sau 3 tiếng đếm một hai ba hết thời gian rồi nắm tay nhau đi hai bạn bây giờ chính thức hẹn hò với nhau đây là những chiếc vé xem phim của cộng đạp Cinebox 212 để chiến thắng gửi tặng các bạn chúc các bạn sẽ có một không gian thật là lãng mạn để yêu nhau nhiều hơn bây giờ thì không thể thiếu nhà một cái nụ hôn đầu tiên ha 好，你来。